Thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu lô khung 3 ngày và đài lui tuần. Thì ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi phải không ạ? Hôm trước thì cái đường cầu lô khung của chúng ta là cái bạch thủ lô là con 16 và xiên với lại con 40. Thì cái hôm đấy thì uh, chúng ta cũng ăn được cái ngày cuối anh em nhé. Ngày cuối của chúng ta thì anh em nào mà đánh xiên thì chúng ta cũng ăn được ờ, uh, 16 và 40 ngày chủ nhật phải không ạ? về đường cầu đề của chúng ta thì hôm trước thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 04 thì ngày hôm sau thì mình có lên chia sẻ cho anh em là về cái bộ đề là bộ đề 03 này của chúng ta và cái chạm 3 thì cái đường cầu này của chúng ta thì nuôi từ ngày mùng 7 đến ngày 13 thì ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa ra anh em ạ từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 thì ngày hôm nay chúng ta mới nuôi được có 3 um, hôm thôi thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình em nhé lô khung của chúng ta thì cũng ăn rồi phải không ạ cặp lô khung 3443 thì chúng ta ngày đầu tiên chúng ta cũng ăn thì ngày mai ở trên kênh của chúng ta cái bộ đề này ngày mai của chúng ta thì cũng đẹp nên là anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta để ý cho mình cái bộ đề 03 này anh em nhé bộ đề 03 này thì về phần lô khung và xiên 2 của chúng ta thì mấy hôm chúng ta đều ăn thông hết rồi phải không ạ thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục mình lên chia sẻ cho anh em về những cái đường cầu lô khung và một cái đường cầu đè lui của chúng ta chỉ có hai số để chúng ta lui anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì về phần xiên này thì cái đường cầu đấy của chúng ta thì ăn ngày chủ nhật anh em ạ hôm đấy thì không biết là có anh em nào uh, chúng ta có đánh không bởi vì là con 16 nó ra hơn một tuần nay rồi thì ngày hôm chủ nhật của chúng ta thì nó ra được con 16 và con 40 này thì anh em ghép xiên thì chúng ta cũng chiến thắng được anh em nhé con 16 thì chúng ta ăn luôn từ cái ngày uh, ăn luôn từ ngày thứ sáu cơ nhưng mà xiên đến ngày chủ nhật thì chúng ta mới chiến thắng được đó chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5 đây thì chúng ta ăn được con 16 và con 40 này thì chúng ta ăn được xiên 2 thì anh em nào mà ăn được xiên 2 thì để lại cho kênh một cái lượt bình luận anh em nhé còn đâu về cái đường cầu cặp lô khung của chúng ta là chơi chủ nhật thứ hai thứ ba và cặp 3443 này thì chúng ta cũng ăn được ngày thứ hai anh em nhé xem nào cặp 3443 chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này thì ngày chủ nhật thì chúng ta cũng ăn được con 43 à, này thì hôm đấy thì mình có về phần à, cộng đồng thì mình cũng đăng lên cho anh em rồi đó thì cũng chúc mừng anh em nào trên kênh của chúng ta chiến thắng được lô khung và xiên hai anh em nhé trong buổi tối ngày hôm nay thì à, mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu song thủ đề và lô khung để chúng ta chơi thì mình cũng cảm ơn 413 người đã like video cho mình và 4.000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 và xong thủ đề của chúng ta thứ ba ngày 11 tháng 4 này chúng ta lấy ở cái giải nhất này kết hợp với lại giải nhì cho mình hai con này chúng ta có xong thủ đề là 343 này. Đề lui tuần thứ ba đầu ba này. ba bốn ba kết hợp đầu và dàn đề của chúng ta chỉ có hai số để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày 11 tháng 4 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 34 thì chúng ta ăn được cái đầu 3 này và ăn thẳng con 34 này trong cái đường cầu đề của chúng ta chỉ có hai số tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày 18 tháng 4 của chúng ta thì có đầu năm này đầu năm xong chủ đề của chúng ta là năm 25 để chúng ta chơi lui tuần thứ ba ngày 18 tháng 4 ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư để về 52 thì chúng ta ăn được cái đầu 5 này và ăn thẳng con 52 này trong cái đường cầu hai số anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần chủ nhật này thứ hai này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 thì chúng ta đã ăn được cái đầu một này và ăn thẳng con 19 anh em nhé đó tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ hai này thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 này thì chúng ta có đầu không và dàn đề của chúng ta 040 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề của chúng ta về 04 thì chúng ta đã ăn được cái đầu không này và ăn thẳng con 04 anh em nhé đó tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thì cái tuần này của chúng ta thứ ba ngày mùng 9 tháng 5 này thì chúng ta có cái đề đầu 6 anh em nhé đề đầu 6 gian đề của chúng ta thì có 686 này đường cầu này ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em thì mọi người cũng để ý cho mình về cái phần đầu 6 và cái bộ đề 13 anh em nhé bộ đề 13 này ở cái bảng chốt thì mình tí nữa mình sẽ chốt về cái bộ đề 13 kết hợp với lại cái đầu 6 của chúng ta bởi vì nó vẫn chạy theo bộ còn đâu anh em nào thích ít số thì chúng ta có thể vào đầu 6 và hai con này thôi không bắt buộc anh em phải lùi nhiều anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta ngày thứ ba hàng tuần này lô khung của chúng ta thì gần đây khá là ok phải không ạ chúng ta toàn ăn uh, ngày đầu tiên thôi thứ ba này ngày 11 tháng 4 chúng ta cũng lấy ở cái dạy nhì này cho mình con đầu tiên và con cuối cùng ở giải nhì này hai con này chúng ta ghép vào thì chúng ta có lô khung 3 ngày thứ đệ chơi thứ tư này thứ năm này và thứ sáu cặp 4664 ghép theo cái đường mũi tên này để chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 46 này anh em nhé ăn được con 46 tiếp tục khi ăn xong phải đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 18 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 29 và 92 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 29 này anh em nhé 29 này của chúng ta về giải 3 tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi đến thứ ba tuần thứ ba ngày 25 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 99 và 44 để chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai này ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 99 này anh em nhé ăn được con 99 tiếp tục ghi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ ba hàng tuần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 thứ ba hàng tuần Thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 42 và 24 anh em nhé 42 và 24 Thì theo cái đường cầu này Thì anh em nào mà theo dõi kênh của mình rồi Thì chúng ta cũng biết là con nào là bạch thủ phải không ạ Thì mọi người để ý cho mình là con 42 này nếu mà vẫn còn chạy thì chúng ta là bạch thủ anh em nhé đó để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề nuôi tuần của ngày thứ ba và lô khung 3 ngày anh em nhé để chúng ta nuôi thì về phần đề này thì mọi người để cho ý, ý cho mình là về phần đầu 6 này anh em này đầu 6 thì cái đầu 6 này của chúng ta thì uh, nó đang chạy rất chi là thông và chúng ta kết hợp với lại con 686 này cho mình khá là đẹp mọi người nhé thì mình ở đây thì mình sẽ bắt cho em là về phần đầu 6 và cái bộ đề 13 này của chúng ta thì tổng cộng của nó chỉ rơi vào không đến 20 số anh em nhé mọi người nuôi thì mọi người để ý cho mình còn đâu em đánh ít số thì mọi người có thể đánh độc 6886 này thôi hoặc là vào cái đầu 6 này cho mình lui đến ngày 16 tháng 5 anh em nhé. Về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì cái cặp 4224 này thì cái đường cầu đấy đang ăn bạch thủ là con 42. Mọi người cũng chú ý cho mình. Còn không trùng cầu trùng kèo thì anh em không vào tiền, không bắt buộc anh em phải chơi. Tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi, không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé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 còn đâu hôm trước mà anh em ăn được về cái đường cầu lô xiên của chúng ta là con 16 và con 43 và con 40 thì mọi người để lại cho kênh một lượt like, một lượt bình luận ủng hộ kênh để kênh có động lực chia sẻ cho anh em được những cái đường cầu lui chuẩn để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều hàng ngày anh em nhé. Thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta trong buổi chiều ngày mai của chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng và thành công. Chúc anh em thật nhiều may mắn anh em nhé. Thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc em ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ và thành công. Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai anh em nhé.